chào tất cả anh em nha thì à, ở cái video ngày hôm nay thì à, mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy đánh bài biệt mới nhất trong năm 2022 này thì mình sẽ test bài cào miền Nam ba cây chín nút lớn trên cái điện thoại iPhone 13 này cho anh em coi cho anh em tham khảo về cái phần tốc độ đọc bài nè cái phạm vi mà camera nó quét bài nè để cho anh em biết được những cái cách chơi của bài cào sao làm sao mình áp dụng cho nó hiệu quả nè thì mình sẽ test trực tiếp cái phần bài cào ở con máy này thì ở cái phần đánh bài cào nó sẽ chia ra làm bốn cách chơi khác nhau để mình áp dụng làm cái hoặc là làm tay con thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video để anh em biết được cách sử dụng máy sao cho nó hiệu quả thì cái phần đầu tiên máy móc thì mình cho anh em coi trước cái phần mẫu mã mẫu mã thì đây là một con máy iPhone 13 Pro giống thật 100% so với cái điện thoại anh em mua xài ngoài thị trường nha đây điện thoại iPhone 13 Pro điện thoại này thì anh em mua về anh em có thể đánh được bài liên nè bài cào nè ba cây binh sập sám binh ấn độ và anh em có thể sử dụng nghe gọi được luôn lên mạng coi phim bình thường đó là cái phần chức năng của máy còn à, khi mà đi chơi thì mình sẽ chỉnh sẵn ở nhà đây mình chỉnh sẵn đi tới sòng mình chỉ xách máy ra mình đánh thôi còn hai cái nút âm lượng này thì anh em có thể bấm lên để tăng người bấm xuống để giảm người còn máy này đánh tối đa là đánh được uh, bài nếu như bài cào thì anh em đánh tối đa được 17 tụ nó không có giới hạn số người chơi còn uh, còn máy này thì nó gồm có hai cục pin nha một cục pin ở trong máy và một cục pin dự phòng anh em có thể sạc đầy hai cục anh em đánh thì tầm khoảng được à, uh, 6 tiếng thì nó mới cạn pin và đây là cái tai nghe chuyên dụng của nó tai nghe bluetooth siêu nhỏ khóa tần sóng tai nghe này kết nối để mình nhận được tất cả những cái tín hiệu mà máy nó báo lên cái tai nghe này cho anh em cùng nghe để anh em biết được cái kết quả của cái ván bài đó thì mình sẽ đánh thử test thử cho anh em thấy máy này bây giờ chơi rất là hiệu quả nha máy này báo rất là nhanh đây bài nè đặt ra lá báo nè anh em nghe không máy nó báo hai thì khi vô sòng chơi thì anh em đeo cái tai nghe này thì cái số 2 những cái âm thanh mà anh em vừa mới nghe nó sẽ truyền lên hết trên này tai nghe nó rất là nhỏ nha mình nhét sâu vô trong lỗ tai thì cái trường hợp người ta thấy sẽ không bao giờ xảy ra cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm máy đi vô sòng chỉ cần chỉnh xong đeo tai nghe vô là mình chơi thôi rồi test cái phần à, tốc độ đọc bài cho anh em coi nè chẳng hạn như máy mình đặt đây đi máy mình đặt đây thì bài mình đặt ra tầm này là báo nè đó rất là dễ nha sao bài nè đặt ra tầm này là máy báo đó máy báo một tức là nhà số 1 lớn thì bài cào nó sẽ có bốn cái cách chơi khác nhau đầu tiên mình test trước cho anh em cái mã chơi này test trước thêm cái phần camera cho anh em coi nè camera anh em đặt ở trên hộp này nó cũng báo luôn nè đó thấy không đặt cả bốn cạnh nè cạnh nào nó cũng báo hết nè hết báo nè thả xuống báo nè đó nè thả xuống báo nè đó và đặt ở vị trí nào nó cũng báo đặt đây cũng báo nè đây đặt uh, camera nó nằm ở full camera ở cạnh trường này tức là cái phạm vi nó quét nó sẽ rộng ra tầm này nè đó thì mình đặt ở đây nó báo nè đó mình dời qua bên đây nó cũng báo nè tầm này thôi đó thì đây là cái mã chơi thứ nhất mã chơi đầu tiên mình đang đánh ở bốn người chẳng hạn như mình muốn tăng lên 5 người mình bấm lên cái này. đó 5 người đặt bài ra nè kinh bài nè hai máy báo hai anh em chia là bán cái lấy tụ số 2 và một nè hai nè đây chia 5 nhà nha cái này đang đánh 5 nhà còn bài cào thì đánh tối đa tới 17 tụ là nhưng mà thời gian nó không có nhiều cho nên mình chia 5 nhà cho nhanh hai ba bốn chín điểm bài cào 9 điểm thì là lớn nhất rồi khỏi cần coi những tụ bài này nữa lại bán nữa nè đây là chế độ chơi báo một nhà lớn trước khi chia máy nó sẽ báo cho anh em biết nhà nào lớn nhất kinh bài nè kinh thoải mái nha hai nè bán cái lấy tụ số 2 tiếp chia 5 tụ đây dở luôn nè 6 điểm nhưng mà mình chắc chắn với anh em 6 điểm vẫn là lớn nhất một điểm này 6 điểm chạy này. chỉ có chạy với ăn người ta hai điểm này. bù này. đó rồi tiếp tới là cái mã chơi thứ hai mã chơi thứ hai là cái mã chơi bỏ lá để nhà cái lớn thì cái mã chơi này cái mã chơi hồi nãy á là anh em áp dụng để bán cái hoặc là mình đánh tay con mình ké còn cái mã chơi này để mình làm cái mình bỏ lá để mình lớn thì máy nó báo một anh em bỏ đi một lá anh em sẽ lớn báo hai nè thử cho anh em coi kinh nè một nè xả đi một lá nè chia ra 5 tụ thì bài này lớn nhất nè này là bỏ lá để cái lớn nha đó rất là dễ chơi ba tay luôn đó bằng ba tay nè rồi tiếp tới là cái mã chơi thứ ba mã chơi này dành cho những anh em chơi ở những cái sòng khó không cho bỏ lá không cho bán cái mình vẫn có thể áp dụng chơi được đây là cái mã chơi báo lời lỗ trước khi chia máy nó sẽ báo cho anh em biết lời hay lỗ chẳng hạn như ván này mình bỏ xuống nè người ta kinh bài ra nè người ta kinh ra nè đúng không ván này máy báo lỗ nè ván này máy nó báo lỗ theo như kết quả nó báo là mình biết mình lỗ cho nên ván này mình xào lại trường hợp mà mình lỗ là mình xào lại còn bỏ xuống kinh ra nè đó vẫn lỗ vẫn lỗ vẫn lỗ thì mình vẫn phải xào lại nhưng mà mình chia thử cho anh em coi có phải lỗ không nè đang đánh 5 tụ nha vẫn lỗ ván này vẫn lỗ nha bài mình một rút nè 7 điểm thua một nhà thua hai nhà thua ba nhà thua bốn nhà đó lỗ thì đánh ở cái chế độ này anh em không cần phải bán cái không cần phải bỏ lá mình chơi nó sẽ kín hơn và nó sẽ an toàn hơn và chơi người ta sẽ không có chạy rồi cái mã thứ ba tư để anh em áp dụng chơi là cái mã báo hai nhà lớn cái này để áp dụng đánh tay con mình đứng ngoài mình ké hoặc là mình có thể làm cái để mình bán cái đây mã này nó báo hai tổ kinh bài này máy báo hai năm tức là nhà số 2 sẽ lớn nhất nhà số 5 sẽ lớn gì đây mình chia thử cho anh em coi nè hai lớn nhất năm lớn gì nha nó đọc số nào trước số đó sẽ lớn nhất hai nè năm lớn gì nè đó còn tất cả những nhà này chắc bù hết quá đây bù hết luôn đây anh em có thấy cái bán bài đẳng cấp chưa bài chỉ có 5 nút nè một nút vẫn lớn nhì nha bù nè bù nè một nút nè đó thì đây là bốn cái cách chơi áp dụng để đánh bài cào ngoài ra cái máy này nó có rất là nhiều cái mã chơi tùy theo cái sòng của anh em như thế nào thì mình sẽ bày cho anh em cách chơi sao cho nó phù hợp nhất với cái sòng của anh em để anh em đánh nó sẽ kín và nó không có bị nghi ngờ thì anh em nào cần lấy máy này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này nếu như mà anh em mua đồ nhiều anh em chơi những cái đồ biệt này nhiều thì anh em cũng biết tới mình rồi mình tên Phi mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì anh em cứ lên tận nhà mình coi hàng kiểm tra hàng cảm thấy cái sản phẩm á đối với những anh em nào mà chưa làm ăn lần nào chưa quen thì anh em cứ lên tận nơi anh em coi hàng test hàng thoải mái khi nào anh em đồng ý mua hàng thì anh em sẽ sẽ phải trả cái số tiền theo sản phẩm còn à, nếu mà anh em lên anh em chỉ coi anh em chỉ test để biết hoặc là mình đi tham khảo thì mình sẽ không lấy bất cứ một ngàn cà phê cũng như là tiền công mình ngồi test nói chuyện với anh em đâu nha cho nên cái vấn đề đó anh em phải chú ý thì à, nếu mà ở xa quá không có thời gian không có điều kiện để lên thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha